cái đĩa một âm bên em thì các bác cũng đã biết được cái ờ, sự hiệu quả của nó còn bác nào mà chưa sử dụng cái đĩa một âm này thì hôm nay các bác xem video xong chỗ nào thắc mắc các bác cứ alo cho em số điện thoại em ở trên màn hình em sẽ tư vấn cho các bác và có thể gọi Zalo video để em test đồ cho các bác hoặc các bạn có thể lên cơ sở em test hàng thoải mái nha các bác nhá thì uh, đây ạ đây là cái đĩa một âm bên em hoàn toàn là không tăng tích nha các bác nhá Trước Tết thì em ờ, cháy hàng về cái đĩa này Nên là có rất nhiều bác đặt mà không có Hôm nay thì cũng ờ, về chỉ được khoảng ờ, tầm chục cái thôi Nên là các bác nào mà xem video xong mà muốn sở hữu Thì cứ nhanh tay gọi điện cho em Nhanh thì còn hàng mà chậm thì là mình hết hàng đấy ạ Đây là cái bộ hột này Bộ hột bên em hoàn toàn là không tang nhé các bác nhá Đây là cái đĩa thường Nắp đĩa Còn đây là cái đĩa một âm Thì sau đây thì em sẽ lắc thử một vài chén để cho các bác cùng cảm nhận được nghe được cùng nghe cái âm của nó vì mình đã gọi là đĩa một âm mà vì thế nên là kể cả về âm tài hay âm xỉu nó cũng chỉ xuống có một âm thôi còn nếu như các bác mà lắc ở những cái đĩa thường á chén thường á thì nó sẽ như ai mà thầy thợ nghe được hột hoặc là máy phân âm nó sẽ nghe được mặt hột còn đối với cái đĩa tài xỉu một âm này thì tài hay xỉu nó cũng chỉ một âm thôi vì thế nên là thầy thợ hay là kể cả máy phân âm cũng đều phải bó tay nhé các bác nhá sau đây thì em xin ờ, test một vài tiếng để cho các bác thử cảm nhận cùng em về độ chính xác của nó ạ. Đây, đây là cái đĩa thường nhá. Các bác nhá. Tài này. Tài tiếp này. Xỉu này. Tài này. Xỉu này. Các bác nghe được không? nghe thấy rất là nhiều âm đúng không ạ được chưa ạ bây giờ em sẽ lắc thử cái chén một âm này nhá các bác nhá các bác nghe kỹ để cảm nhận cùng em này tài này tài này xỉu tiếp này tài này xỉu này các bác thấy không ạ tài hay xỉu thì nó cũng chỉ có một âm thôi đúng không ạ các bác nghe thấy thế các bác có phân biệt được không ạ không phân biệt được đúng không ạ vừa rồi thì em đã test thử cho các bác một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được cái sự khác nhau giữa cái đĩa chén tài xỉu một âm này với cái đĩa thường chợ mà các bác vẫn hay lắc bác nào mà muốn sở hữu thì các bác cứ alo cho em Ngoài tài xỉu bên em còn có sóc đĩa, bầu cua Máy đánh bài, ví đổi bài Và hack game trên điện thoại Các bác xem mình nhớ ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp em Đăng ký kênh để mình xem được những cái video mới nhất Mà bên em sẽ đăng tải lên Để các bác chọn lựa được cho mình những cái sản phẩm phù hợp Về chơi sân chơi của mình Nó hoàn toàn không tăng tích Thì sẽ giúp cho các bác tự tin Mà vẫn đạt được sự chiến thắng có đến 90 à, hoặc 100% à, Video của em đến đây là hết Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.